gió vẫn cứ vô tâm thổi qua làn mi ướt nhòa sao lại không làm mưa rơi xuống để mưa hòa tan vào nước mắt anh anh còn yêu em biết mấy anh tìm em sao không thấy bài tình ca hôm nay anh hát với nỗi đau quan trọng cấp mấy đến phút cuối vẫn thành người xa lạ không do ai cả là do còn cách Làm tình cảm nhạt nhòa Chia tay thì tiếc nuối Nhưng cố giữ lại càng thụt lùi Và cái ngày đó đã đến Một người trong hai ta đã rút lui Sau bao tháng ngày Anh và em trở thành bạn thân Anh vẫn cảm thấy anh còn yêu em Nhưng mà tình em đã cạn dần Xa mặt cách lòng mà Dù sao đi nữa Cũng còn lại kỷ niệm đẹp cho hai ta Một cuộc gọi một tin nhắn Lúc em cần anh không có Một cuộc thoại nhiều tin đến Lúc anh có em không cần Anh hiểu cách cách nhìn đó Nó không còn là quan trọng Chỉ muốn giả vờ như không không nhìn thấy để bớt suy nghĩ ở trong đầu ok <laughs> Anh hiểu mà không sao đâu anh biết khỏi trong đó là do anh tạo ra Còn em là người đã cố lấp em hết sức <laughs> Thì cứ mặc kệ thằng cố chấp vì chỉ là người yêu mà Đâu đáng hy sinh nhiều như vậy đâu em ha <laughs> Mình xa nhau anh đau một lần rồi mình mất nhau anh đau thêm một lần Ngày đông sáng anh đang lạnh rằng cuộc đời này vẫn em anh cũng chẳng thường giờ không em biết làm sao anh sống nữa với nhau dần không cho người kia trong nhớ đôi tay nắm đôi tay chỉ còn là hư không đâu thì một lần nữa vì trái tim anh còn yêu chẳng có được gì Khoảng cách em đặt lên trên đầu thì chia tay nhau là điều khó giấu Câu hỏi dành cho em nè, yêu gần có hạnh phúc không? Yêu gần mà yêu gian dối liệu cái đó có hạnh phúc không? Song song cùng sự hạnh phúc em kẹt chặt anh với niềm đau Đâu phải mới biết yêu xa đâu mà lấy lý do buộc tình chia tay mau Yêu anh hay yêu con đường, từ nhà em đến nhà anh Sao em coi trọng dẫu biết thật sự buông tay nhau anh không đành một tuần gặp mặt một lần bao nhiêu cảm xúc dồn nén vào ngày đó Một tuần gặp mặt một lần em cũng cho hết kết chính vào ngày đó Bồ công anh bay trong gió ở ừ thì cái này nơi anh không có Những thứ em cần thực hiện thật khó thì tình cảm này mình vứt bỏ Đừng cho anh thấy mặt em nữa Không muốn tình này bền lâu Cố nếu cách mấy thì cũng chia tay yêu nhau Được ít lại gì đâu Tình còn nhiều thứ cản trở Thôi thì anh không trách Trên là tuổi tác gia đình cảm nhận Nhờ thêm cái phần gọi là khoảng cách Một rồi mình mất nhau không em đi làm sao hay sống mưa với nhau dần không cho người kia trong ngó đôi tay nắm đôi tay chỉ còn là hư không đâu thì một lần nữa vì trái tim anh gió vẫn cứ vô tâm thổi qua làn mi ướt nhòa sao lại không làm mưa rơi xuống để mưa hòa tan vào nước mắt anh anh còn yêu em biết mấy anh tìm em sao không thấy bài tình ca hôm nay anh hát với nỗi đau quan trọng cấp mấy đến phút cuối vẫn thành người xa lạ